Thank you. thân tình tính đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian khó quên gì đã mòn kia danh xa em ấp đôi lời mình còn nữa trên lầu cao sau hàng chậu hoa mười lòng nhìn nhớ bơm khuôn yêu ơi thao thức bao đêm dài thương tiếc thật nhiều hẹn với lòng vui đến người yêu You trời nào ta dìm chung lối hẹn bỗng ô môi tình ta khóc đậm bên nhau để rồi xa cách nhau để rồi bao đớn đau người về vui với ai bên mình anh đắng cay ngày mới quen nhau hai đứa hẹn hò tình ngàn năm tình không hề nhạt phai vầng trăng xưa 叮当。 một mình em bông ô môi rơi đầy chút ngón theo gió chiều trôi cuốn tình ta bông ô môi còn đây nghe nói cả mau xa lắm ở cuối cùng ban đồ việt nam ngài chỉ đường xa không tới để để nói với nhau mấy lời suối mái treo sông ông đông đến trắng kim tới chợ cà mau 起火。 chào nhau thôi rồi bình biệt người ơi ngày buồn đã tới ngày giây phút tôi xa người tình đã uôn nhau mình đã thôi nhau từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về nhiều đường năm xưa giờ băng lạnh chiều mưa lời nào đã hứa còn lỡ giữ chia thêm thừa sống tôi đơn dài quá cho tôi để tôi khóc cười đường tay đắng đôi bờ môi đường tình ta đi là đi vào biệt ly chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì người đi qua rồi người hết thương tôi bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng love. họ lại âm vui thêm nhọc nhằn càng thấy say quên dân vui đón mùa về trao hương nhiều em em ơi sớm hôm có nàng giờ được mùa nó ơi đẹp ngươn vài giây trăng thanh ơi chúng cho những lời thề chọn đời ta chung tình Don't đôi khi chụp anh xem đôi tay rắn phong trần năm xưa anh có còn mê sông hồ qua từng mẹ xanh gương trang điểm cho đời thêm tươi thương tiếng thời cô phấn hồng sang nhà người rồi mùa xuân cũng qua mang theo